Nội dung của bài tập số 1 như sau. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 150 m, chiều rộng bằng 2 phần 3 chiều dài. Người ta trồng cây ăn quả. Tính ra cứ 100 m vuông thu hoạch được 50 kg trái cây. Hỏi cả khu vườn thu hoạch được bao nhiêu kg trái cây? Các con cùng nghe lại bài toán nhé. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 150 m chiều rộng bằng 2 phần 3 chiều dài. Người ta trồng cây ăn quả, tính ra cứ 100 mét vuông thì thu hoạch được 50 kg trái cây. Hỏi cả khu vườn thu hoạch được bao nhiêu kg trái cây. Các con đã đọc kỹ đề bài rồi đúng không nào? Và cô trò mình cùng phân tích. Vậy thì bài toán cho chúng mình biết điều gì? Bài toán cho chúng mình biết dữ kiện đầu tiên đó là chiều dài là 150 mét. Đây là một khu vườn hình chữ nhật, vì vậy nó sẽ có chiều dài và chiều rộng. Chiều dài là 150 mét. Chiều rộng thì sao? Chiều rộng thì sẽ bằng 2 phần 3 chiều dài. Có nghĩa là ta đem chiều dài chia thành 3 phần bằng nhau, thì chiều rộng nó chỉ ứng với 2 phần như vậy. Bài toán lại cho biết là cứ 100 mét vuông ở trên thửa ở khu vườn đó thì thu được 50 kg trái cây. Và bài yêu cầu là vậy thì cả khu vườn này sẽ thu hoạch được bao nhiêu kg trái cây. Muốn tìm được cả khu vườn này thu được bao nhiêu trái cây thì chắc chắn các con phải đi tìm diện tích của nó. Đó là tìm diện tích xem có bao nhiêu mét vuông. Tìm được bao nhiêu mét vuông thì mình mới tìm được số kg trái cây theo yêu cầu của đề bài